Đến mau ngày xuân đi qua Xin phép gia đình mẹ cha Cho bước em về làm dâu Hai đứa sau này làm vợ Kéo theo đàn trai mừng mâm Coi bối ngày ngày hài lăm Nàng ơi anh tới Anh đón em về cách tình trăm năm hai đứa sau này làm bù kéo theo anh cái mừng măng coi mỗi ngày ngày ngày lăng đèn mời anh tới anh đón em về cách từng trăm năm nhan nhét sắp sân sắp sân không khí tăng hôn lên đình ai cũng xì săn đôi mình nhìn tụi nó tinh bới bên nhậu sáng đêm rượu lên nước bia nước con. động phòng ăn ai lúc lo cài chuyện tiền nuôi con hai nhà ta nay thành xuôi đến mong đi xuống đi qua xin phép gia đình ngày về cha tôi bước em về làm đông hai đứa sau này làm đồng kéo theo đàn trai mưng măng tôi bốn ngày ngày ngày lăm nàng mời anh tới anh đón em về khách tình trăm ăn